Và nhân duyên quả bao trùm tất cả mọi lĩnh vực. Không có ai ra ngoài được nhân duyên quả đâu. Không ai bảo tôi đứng ra ngoài được. Thầy Thái Minh kể một câu chuyện. Trong nhà thiền, trước đây có một cái vị thiền tăng. Vị đến gặp một hòa thượng. Hòa thượng tức là người tu lâu lắm rồi đấy. Vị hỏi là, Bạch Hòa Thượng, nhân quả thì nó chi phối rất nhiều thứ chi phối gần như mọi việc nhưng con hỏi hòa thượng cái bậc mà cao tăng tu hành hiểu không? giống như là có phép thần thông như tôn ngộ không rồi hiểu không? thì có còn bị nhân quả chi phối nữa không cái người ấy có thoát ra ngoài được nhân quả không thì không hiểu cụ hòa thượng này cụ nghĩ thế nào trong đạo phật thì có cái chuyện là người tu hành rồi đắc quả giải thoát ra khỏi luân hồi sinh tử nghe không không bị luân hồi sinh tử nữa thế thì nghe cái vị thiền tăng này vị hỏi là cái bậc cao tăng tu hành đắc đạo rồi thì cái bậc ấy có còn bị nhân quả nó tác động chi phối nữa hay không hay là ra ngoài được nhân quả rồi tự do giải thoát tự do muốn làm gì thì làm rồi thì có được không hả hòa thượng Thế cụ hòa thượng này nghe như vậy cụ tư duy chưa hết cụ nói là đúng rồi bậc mà cao tăng tu hành đắc đạo ấy, thì là phải ra ngoài vòng nhân quả chứ nhớ lúc ấy các ngài là phải tự do tự tại phải thì mới gọi là giải thoát chứ thần thông giải thoát đấy, thăng thiên đồn thổ muốn thế nào cũng được phải mình đánh người ta xong người ta định đánh mình thì mình biến mất <laughs> thế đấy gọi là ra ngoài nhân quả, cụ nghĩ thế thế là cụ bảo là cái bậc cao tăng tu hành thoát ngoài nhân quả rồi đó thế anh chị em thấy không do một cái câu nói như vậy đấy mà sau cái kiếp đó cái cụ hòa thượng này chết thì cụ ấy bị đọa phải đầu thai 500 kiếp làm một con trồn ở trong một cái núi sinh ra làm con trồn rồi già chết lại đầu thai làm con trồn đó 500 kiếp như vậy à, anh chị em thấy có sợ như vậy là do vị trả lời sai đấy ừ. thế thì đến cái kiếp thứ 500 này con trồn ấy vì trước đấy là tiền thân là một vị hòa thượng tu hành cũng rất là tích cực tinh tấn cho nên con trồn đấy nó có cái thần thông nó có thể hiện thành thân người được ừ. thế thì trong cái pháp hội giảng pháp của một cụ thiền sư tên là ngài bá trượng thì hôm ấy ngài bá trượng mới lên giảng kinh thuyết pháp giống như thầy thế này thì cái con trồn đấy nó biến thành hình người nó vào ngồi dự trong pháp hội nghe kinh pháp thế này thế thì khi mà giảng xong pháp hội rồi mọi người về hết rồi thì cái con trồn mà biến thành người đấy ngồi ở lại quyết định phải gặp cụ thiền sư bá trưởng nó tiến đến hỏi ngài bạch thiền sư con hỏi ngài ngài trả lời giúp cho con cái câu hỏi này vì trước đây con trả lời nó sai mà con phải đọa 500 kiếp làm trồn đấy 500 kiếp trước con là một hòa thượng có một vị thiền tăng đến hỏi con câu này mà con trả lời con nghĩ là đúng nhưng mà thật sự nó lại sai cho nên sau khi cái kiếp đó con đã đọa 500 kiếp làm con trồn đây ở ngay sau núi chùa mình đây của thầy đây thế thì cụ bá trưởng cũng nói là ông hỏi lại câu hỏi đi ta sẽ trả lời Thế thì cái vị này mới hỏi rằng Bạch Thiền Sư, Cao Tăng Đại Tu Hành còn bị nhân quả chi phối nữa hay không? Nghe không? Còn bị nhân quả chi phối nữa hay không? Phải chúng lưu ý. Ông hỏi rất rõ. Bậc đại tu hành cao rồi thì còn bị nhân quả chi phối nữa không? Thế thì Ngài Thiền Sư Bát Trượng, Ngài trả lời thế nào? Ngài nói một câu thế này, Thầy nói nguyên chữ Hán này ngài nói bậc đại tu hành ấy, thì bất muội nhân quả bất muội nhân quả bất muội tức là gì muội tức là mờ tối bất muội là không mờ không mờ tức là sáng tỏ bậc đại tu hành thì sáng tỏ nhân quả thấy rõ nhân quả nghe không? chứ không phải là không bị nhân quả chi phối càng tu hành cao đạo thì càng thấy rõ chi tiết nhân quả nó vận hành thế nào. Chứ không phải tôi tu càng cao là tôi ra ngoài nhân quả được, tôi có thể trốn nhân quả được, tôi thích đánh ai thì đánh, tôi thích chửi ai thì chửi, không bao giờ bị quả báo gì cả, cũng phải. Nghe không? Mà càng tu hành cao thì càng thấy rõ nhân quả từ chân tơ kẽ tóc của nó. Đó, hôm nay chúng ta gieo cái nhân thế này thì ngày mai chúng ta chịu cái quả ra làm sao à, hôm nay chúng ta nói một lời thế này thì sang năm ấy, cái lời này nó sẽ biến thành cái quả ra làm sao đó thưa đại chúng thì bậc đại tu hành càng tu cao thì các ngài càng sáng tỏ nhân quả các bạn hiểu không đó nha cũng giống như cái người giỏi về làm vườn ấy thấy ông này hôm nay cuốc đất sới vườn như thế này mua hạt giống này thì ông biết là năm nay ông này có thu hoạch được hay không người ta làm vườn giỏi ta nhìn ta biết đấy tức là mắt nó rất tinh thấy cái ông này còn nhìn cái người này thì biết là kiểu này là không có thu hoạch gì cả ta biết được ngay càng giỏi là càng như vậy chứ không phải là thoát ra ngoài nhân quả trốn được nhân quả đấy thế thì sau khi mà ngài thiền sư bách trượng nói câu như vậy rồi thì cái người mà là con trồn biến thành đấy giác ngộ ra được trước đây ông cũng không hiểu ông cũng lờ mờ chỗ này và ông ấy giác ngộ ra được ông nói rằng ngài đã giải cho con cái nghiệp đọa làm trồn rồi ngày mai con được thoát thân trồn con thỉnh hòa thượng thiền sư ngày mai ra phía đằng sau chùa đến cái chỗ gốc cây chỗ đấy sẽ thấy xác một con trồn đó là thân của con đấy con được thoát xác và xin thiền sư hãy làm lễ hòa táng cái thân trồn đấy giống như làm lễ hòa táng một vị sư ở trong chùa vậy giúp cho con đó thế và sáng ngày hôm sau thì thiền sư bách bách trượng là dẫn chư tăng ra đằng sau chùa đi đến chỗ cái hang cái gốc cây đấy lấy que khều ra thì có xác một con trồn ở đây đúng như thế và ngài nói rằng đây đây là một một vị hòa thượng 500 kiếp trước nói sai một câu mà phải đọa làm trồn 500 kiếp bây giờ gặp ta mới giải được cái nghiệp làm trồn đấy cho nên đại chúng hãy mang xác con trồn về cho quan tài làm lễ hỏa táng như một vị vị sư đó đấy là câu chuyện trong nhà thiền như vậy để chúng ta thấy là không một ai không một cái gì ra ngoài được nhân quả đúng không cái gì cũng trong nhân và quả hết đã gieo nhân đủ duyên sẽ thành quả và cái tiến trình cái dòng chảy nhân quả nó là mãi mãi cho đến thành phật cũng ở trong nhân quả đấy đấy chúng ta thành giám đốc cũng là nhân quả chúng ta trở thành người giàu có cũng là nhân quả phải không cái gì cũng có nhân và quả hết Đấy, như vậy để cho các bạn thấy sao? Nhân quả nó chi phối tất cả vũ trụ này, không một cái gì ra ngoài nhân quả. Cái gì cũng trong vòng nhân quả. Nghe không? Đấy, để chúng ta nhớ nhé. Chứ không phải nói là tôi trốn được nhân quả đâu. Tôi gieo nhân rồi tôi không bao tôi bị quả gì, không bị làm sao. Nghe không? Không có chuyện đấy. Gieo nhân gì vào với cái duyên của nó, nó sẽ ra quả của nó đấy không ai thoát được đâu nhé để chúng ta biết nhân quả là một cái quy luật một cái định luật chi phối tất cả cái vũ trụ này chúng ta đều phải biết và tin chắc cái điều này